video này Mona xin hướng dẫn bạn thêm một mẫu phân đá galaxy hay còn gọi là cẩm thạch nhé Đây là mẫu đã hoàn chỉnh Đầu tiên thì mình sẽ sơn một lớp à, nước sơn màu gạo nhé Mình sử dụng bằng treo hết Sau đó mình sẽ hơ Mình sử dụng sơn màu đen Hoặc là sơn nào đó tùy các bạn thích nhé Màu đen, màu xanh, màu tím, màu màu đỏ Mình chấm 3 điểm theo hình chữ S Sau đó mình sử dụng cọ bản số 3 mình tán vào bay vào top mình sẽ tán lam cái phần màu đen ra xung quanh móng nhưng mà mình vẫn phải để cái phần màu đen đậm ở giữa nhé mình tán đều ra nếu sơn màu đen dính vào cọ nhiều quá mình có thể nhúng vào nước chùi treo để cho nó ra bớt sơn màu đen sạch cái cọ rồi mình tán và pop tiếp sau đó mình lại tán phần màu đen cho lam ra toàn bộ móng các bạn có thể à, thích màu nào thì mình thể sử dụng màu đấy không nhất thiết là phải màu đen màu đen lên video thì các bạn sẽ nhìn thấy được rõ hơn mình chùi bớt nếu thấy cảm thấy nó đen quá sau đó tiếp theo mình sẽ sử dụng một chút xíu màu vàng để tí nữa cho nó hơi ánh ánh màu vàng lên chút xíu thôi không sử dụng màu vàng nhiều quá rồi chùi sạch cây cọ bắt đầu mình lại tán vào top hoặc bay và mình sẽ tán lan phần màu vàng ra nhé đến tán lam các thành màu vàng đang có rất là nhiều khóa học ở trong nhóm trên Facebook có tên là Hiệp hội ngành đeo Việt Nam các bạn có thể tham gia vào nhóm Hiệp hội ngành đeo Việt Nam để học những khóa online miễn phí ở trong đó nhé mình thêm một chút màu xanh dương mình điểm các màu mình tán lam cho với nhau làm sao những cái màu mà mình điểm trên móng nó phải có nó phải hiện màu ra nhá không phải mình tán màu sau là mình chèn lên màu màu trước rồi nó làm mất luôn những cái màu mình, mình tán trước đi có nghĩa là tán màu nào lên thì nó vẫn phải có cái màu đấy mình không ừ, chèn đẩy hay là mình uh, che hết những cái phần màu ở phía bên dưới đấy nó vừa có ánh đen nó vừa có ánh vàng mà nó có vừa có màu xanh dương đậm mình tán thêm một tí nữa cho nó đều nhau mình thêm một chút nhũ này mình thêm ờ, một chút nhũ màu xanh dương lợt hoặc là màu vàng hoặc là mình thêm nhũ màu đen hoặc mình thêm nhũ màu bạc đều được nha mọi người đó mình cũng tán nhẹ nhẹ cho nó ảo một chút mình thêm một chút nhũ xanh nữa này một chút thôi đừng nhiều quá nếu mà cảm thấy nhiều quá mình có thể gạt bớt ra ngoài nhá mình có thể gạt bớt đi Galaxy hay là Vân đá Cẩm Thạch thì nó hơi ảo ảo và nó hơi có nhũ một tí xíu nó sẽ đẹp hơn thì nó sẽ có mẫu này và mẫu kia mình có thể sáng tạo ra nhiều mẫu mình thích sau đó mình sẽ hơ rồi mình sử dụng cỏ râu và mình vẽ cái, những cái đường vân mỏng và cong lượn nhé mình vẽ một vài điểm thôi không nên vẽ nhiều quá vẽ một vài điểm thôi mình sử dụng cỏ bảng là mình tán treo màu trắng và mình vẽ những đường mây lên trên uh, bề mặt móng cũng được nha mọi người nếu không có cỏ bảng mình sử dụng cỏ rô mình vẽ sau đó thì mình cũng sẽ sử dụng cỏ bảng là mình tán ra nó có hai cách như thế mình rửa sạch cái cỏ bảng này lúc nãy mình tán màu đó rồi sau đó mình sẽ tán cái phần màu trắng này cho nó mỏng ra các bạn có thắc mắc gì về những khóa học bên trường Monanel các bạn có thể comment nhé hoặc là các bạn thắc mắc về những cái dụng cụ Monanel hướng dẫn các bạn trên YouTube thì các bạn cũng comment nhớ là nếu có thắc mắc thì có comment ở dưới video này thì các bạn nên để lại số điện thoại để Mona mới giải đáp và thắc mắc cho các bạn nhé hoặc là các bạn để lại số điện thoại của Zalo cũng được có thể chụp hình dụng cụ cho các bạn xem và có thể tư vấn và chat tư vấn cho các bạn kỹ hơn ở trên YouTube nếu các bạn chỉ comment hỏi thôi thì Mona cũng có có cách nào để nói kỹ hơn về cái phần thắc mắc của các bạn mình tán cho nó làm cho nó mỏng ra này cho mất cái đường lằn ở phía ngoài luôn đó một chút thôi đừng có để màu trắng nó che hết những cái phần uh, vân đá phía bên trong màu xanh màu vàng và màu đen đó mình đừng cho nó che hết mình tán thêm một chút xíu màu trắng đó mình đánh cho cái phần này nó cũng lan mỏng ra nếu mà cảm thấy nó trắng quá mọi người có thể nhúng vào nước chùi keo mình có thể chùi bớt cái màu đi nhé Đó. những video mà Mona hướng dẫn các bạn các bạn cảm thấy hữu ích mà mình có thể ứng dụng được mọi người có thể nhấn vào nút đăng ký đăng ký kênh của Mona Nail vậy là gần xong rồi đó sau đó mình hơ